gió trên trời nhưng cả hai chẳng ai yêu tôi đùa vui cùng nhau hạnh phúc biết bao tại sao giờ lại chia xa quanh các ngày ta là sao giờ lại chia xa cả hai không biết thế mà trân trọng để giờ đây hai đứa ai nơi cách rời và anh vẫn mong sẽ sớm một ngày được gặp lại em cạnh em và mãi không rời xa sẽ sớm một ngày được gặp lại em cạnh em và mãi không rời xa sóc em như ngày tới myself 专注，别谁都。 I do.